Nga mừng thầm khi chi kỷ Hungary, Ba Lan lạnh nhạt vì xung đột Ukraine. Tháng 12 năm 2021, các nhà lãnh đạo chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ Ba Lan đón tiếp một số chính trị gia cực hữu nổi bật nhất ở châu Âu, trong đó có Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Sau cuộc hội nghị ở Warsaw, nhóm các nhà lãnh đạo đã tuyên bố chống lại nỗ lực tạo ra một quốc gia châu Âu mới và đưa ra những cam kết sẽ tăng cường hợp tác cùng nhau tại Nghị viện châu Âu – chỉ vài tháng sau hội nghị thượng đỉnh Wasa, chính phủ của Ba Lan và Hungary, hai nước được ví như tri kỷ về ý thức hệ ở trong Liên minh châu Âu-EU suốt nhiều năm đã quay lưng lại với nhau vì xung đột Nga-Ukraine. Trong khi Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất, kêu gọi trừng phạt cứng rắn hơn với Nga, thì lãnh đạo của Hungary lại gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky là đối thủ của mình và đổ lỗi cho EU đã gây ra lạm phát khủng hoảng năng lượng vì chính sách trừng phạt Nga. Dạn nứt trở nên rõ ràng nhất vào hồi tháng 4 khi mà Jaroslaw Kaczynski, chính trị gia quyền lực nhất của Ba Lan, chủ tịch của Đảng Công lý và Pháp luật PiS cầm quyền, mô tả lập trường của Thủ tướng Oban về Ukraine là rất đáng buồn và gây thất vọng. Nơi hậu trường, các nhà ngoại giao của Ba Lan không ngần ngại bày tỏ nỗi thất vọng của mình về Hungary. Thành thật mà nói, tôi không thể hiểu logic trong lập trường của Hungary, một nhà ngoại giao cấp cao của Ba Lan nói. Ông này cho rằng nhóm Visegrad Liên minh bốn quốc gia Trung Âu gồm có Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã không còn tồn tại. Ba Lan gần đây đã nỗ lực chia cánh ô liu với Hungary và nối lại hợp tác với nước này nhưng không đạt kết quả. Thủ tướng của Ba Lan Mateusz Morawiecki tháng trước đã nói rằng tháng trước nói rằng nước này hy vọng có thể trở lại hợp tác ở trong khuôn khổ nhóm Visegrad nhằm mở lại cánh cửa cải thiện quan hệ với Hungary. Wojciech Przybylski, Biên tập của tạp chí Visegrad Insights* cho biết ông Morawiecki có lẽ đang tìm cách thăm dò dư luận Ba Lan, nhưng trước thềm cuộc bầu cử năm 2023, ông không thể bỏ qua khuynh hướng thân Nga của một số chính trị gia Hungary, trong đó có Thủ tướng Orbán. Theo Brzezinski, các nhà lãnh đạo của Ba Lan muốn cải cách và hợp tác với chính phủ của Orbán, nhưng họ không thể làm vậy vì cử tri Ba Lan ngày càng mất thiện cảm với lãnh đạo Hungary kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ một cuộc thăm dò do, do tổ chức YouGov trụ sở tại Anh thực hiện gần đây đã cho thấy sự khác biệt trong dư luận của hai nước đối với xung đột Nga-Ukraine. Trong khi 65% người Ba Lan ủng hộ việc duy trì các lệnh trừng phạt chống Nga, thì 32% người Hungary ủng hộ chính sách này của EU. Tương tự 3 phần tư số người Ba Lan đổ lỗi cho Nga về cuộc chiến so với chỉ 35% người Hungary. Ba Lan coi xung đột Nga-Ukraine là một vấn đề an ninh, nhưng chính phủ Hungary không thực sự nghĩ như vậy. The Susanna Chuyên gia tại Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại nhận xét, chính phủ Hungary vẫn không thực sự coi Nga là một mối đe dọa an ninh trực tiếp. Về vấn đề này, hai nước không nhìn thấy bất kỳ quan điểm chung nào. Sau nhiều tháng lạnh nhạt, Hungary cũng đang cố gắng hàn gắn với nước láng giềng. Sau cuộc bầu cử hồi tháng 5, tân Tổng thống Hungary Katalin Novas đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Wasat ở trong nỗ lực củng cố liên minh, trái ngược với tuyên bố của nhóm Visegrad đã chết. Slovakia tuần trước đã tổ chức một cuộc hội nghị quy tụ tổng thống của bốn nước ở trong nhóm để thảo luận về an ninh khu vực và khủng hoảng năng lượng. Nhưng trong cuộc họp báo sau sự kiện, Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova đã chỉ ra những quan điểm không nhất quán của nhóm Visegrad về việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Những mâu thuẫn này lại bộc lộ vào ngày 17 tháng 10 khi mà Hungary bỏ phiếu trắng về việc thành lập một phái bộ của EU để huấn luyện quân đội Ukraine. Dặn nứt Ba Lan Hungary chỉ là một dấu hiệu mới nhất cho thấy sự khác biệt ngày càng lớn giữa bộ tứ Trung Âu. Giới quan sát đánh giá, nhưng bất chấp những khác biệt về cuộc xung đột ở Ukraine, Ba Lan và Hungary vẫn chia sẻ quan điểm về pháp quyền cũng như là vai trò của các thể chế EU tháng trước các nghị sĩ của đảng PiS cùng đảng Dân tộc Chủ nghĩa khác đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Quốc hội châu Âu chỉ trích chế độ bầu cử ở Hungary. Ba Lan và Hungary vẫn có thể tái xây dựng mối quan hệ dựa trên một số đặc điểm giống nhau là cả hai đều có nguy cơ bị EU tước tài trợ do những quan ngại về tham nhũng và nguy cơ nền tư pháp bị chính trị hóa theo giới chuyên gia. Sự gần gũi về ý thức hệ giữa các đảng cầm quyền của Ba Lan và Hungary có thể mang lại cho họ một chương trình nghị sự chung khi họ tiếp tục cái gọi là cuộc chiến chống lại Bruxelles, chuyên gia Vest nói. Tuy nhiên thì ông cho rằng khi mà chiến sự của Ukraine tiếp diễn, khác biệt trong chính sách với Nga đang tạo ra rào cản cho cơ hội làm hòa giữa Ba Lan và Hungary. Tôi không nghĩ rằng hai quốc gia từng là tri kỷ có thể dễ dàng hóa giải và vượt qua rào cản này vào thời điểm hiện tại, ông Vest nhận định. Giữa lúc chiến sự Ukraine căng thẳng, chiến đấu cơ Su-27 Nga bất ngờ phóng tên lửa gần máy bay Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm nay nói với Quốc hội Anh rằng sự cố xảy ra vào ngày 29 tháng 9 buộc nước này phải tạm dừng các cuộc tuần tra. Ông Wallace đã bày tỏ quan ngại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Thư trả lời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 10 cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra về tình huống sự việc và khẳng định nó là trục trặc kỹ thuật của tiêm kích Su-27. Họ cũng thừa nhận sự việc xảy ra ở trên không phận quốc tế, ông Wansi cho hay. Anh hiện nối lại các cuộc tuần tra trên Biển Đen, song tăng cường tiêm kích hộ tống máy bay tuần tra. Các đồng minh của Anh cũng được thông báo về sự việc. Chúng tôi không coi đây là sự leo thang có chủ ý của Nga. Phân tích của chúng tôi đồng tình rằng đó là sự cố. Bộ trưởng Wansi nói trước Quốc hội Tuy nhiên, đó là lời nhắc nhở về những nguy hiểm có thể xảy ra. Nga hiện chưa có bình luận về thông tin này. Su-27 là tiêm kích được Liên Xô phát triển cho nhiệm vụ chiếm ưu thế ở trên không, cạnh tranh trực tiếp với các chiến đấu cơ hạng nặng của Mỹ ở trong thập niên 1970 như F-14 và F-15. Su-27 được trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực AL-31F với tổng sức đẩy gần 25 tấn và cho phép nó đạt tốc độ tối đa là 2.500 km/h. Trước đó, ngày 7 tháng 3 xuất kích để ngăn chặn máy bay ném bom Nga đang đến gần không phận nước này, máy bay ném bom Nga được phát hiện hướng tới khu vực bờ biển phía Tây Bắc Scotland. Theo như thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh, động thái này khiến cho không quân Anh phải điều 3 cặp chiến đấu cơ Typhoon từ chương trình cảnh báo phản ứng nhanh để ngăn chặn. Bốn máy bay xuất kích từ căn cứ RAF Lossiemouth ở Moray, hai chiếc còn lại cất cánh từ căn cứ RAF Coningsby ở Lincolnshire bay theo đội hình hai cặp chiến đấu Anh, áp sát oanh tạc cơ của Nga trước khi rút lui, cặp thứ ba khiến cho máy bay Nga phải chuyển hướng. Phi cơ Nga sau đó được xác định là mẫu Tupolev Tu-95 vừa đóng vai trò là máy bay ném bom chiến lược, vừa đảm nhận nhiệm vụ tuần tra hàng hải tầm xa. Số máy bay Nga liên quan đến sự việc không được công bố. Đây là phản ứng thường lệ đối với máy bay Nga tiếp cận không phận Anh và việc đánh chặn được thực hiện với sự phối hợp của các đồng minh NATO khác, một phát ngôn viên của RAF cho hay. Tháng trước thì một máy bay ném bom được cho là của Nga cũng đã bị phát hiện đang tiến về phía quần đảo Shetland thuộc Scotland. RAF đã điều khiển chiến đấu cơ xuất kích song không ngăn chặn được bởi máy bay ném bom vẫn ở ngoài không phận Anh.